Xin ờ, kính chào toàn thể tất cả anh em trong ngành nhôm kính Chào mừng toàn thể tất cả anh em đã đến với kênh video máy sản xuất cửa nhôm Factor Và ngày hôm nay thì uh, xin giới thiệu với toàn thể tất cả anh em trong nghề nhôm kính Một cái siêu phẩm máy cắt nhôm một đầu cao cấp thế hệ mới nhất Và một trong siêu phẩm máy một đầu hiện đại nhất thị trường của, của công ty Factor Việt Nam và đây là một trong sản phẩm mà được rất nhiều anh em khách hàng trong nghề nhung kính là mong muốn sở hữu và và có cho mình được một cái sản phẩm cao cấp thế hệ mới này và đối với sản phẩm Factor thế hệ mới này thì đây là một trong phiên bản đặc biệt là sử dụng hệ thống là nữ cắt đẩy từ dưới lên sử dụng hệ thống là nữ cắt của Nhật, đường kính là 450, nữ cắt đẩy từ dưới lên Sử dụng hệ thống là motor vuông công nghệ của Italia, vỏ nhôm, tản nhiệt nhanh, motor một đầu máy là 3 kW, công suất cực kỳ khỏe luôn và cắt được tất cả các loại nhôm trên thị trường. Đấy, nhôm chính hãng dày 2 ni hay một số loại nhôm hộp thành vách dựng dày 3 ni, 4 ni là cũng cắt được hết luôn. Và đây là trong phiên bản một đầu thì sử dụng rất là tiện lợi cho tất cả anh em hay một số anh em làm một số những cái hệ nhôm khác vách dựng cái thứ nào cũng cắt và cũng làm được hết luôn đấy thì đây là tổng thể về con máy cắt nhôm một đầu cao cấp đấy cái dòng hàng cao cấp này thì nó có sự khác biệt đó là sự là xoay mâm đấy là chuyển góc xoay mâm chuyển góc xoay mâm cái là cái hệ thống và cái mâm này và cái hệ thống là motor lưỡi cắt nó sẽ liên kết với cái mâm này khi chúng ta có thể chuyển góc là cả cái mâm và cả cái motor nó sẽ xoay cùng luôn đấy lưỡi cắt nó chỉ có một cái đường này đi lên thôi còn một số cái dòng hàng rẻ trên thị trường ấy là lưỡi cắt đưa lên ấy nó sẽ có hai cái khe một khe 90 độ và một khe 45 độ đấy khi chúng ta cắt về 45 thì lưỡi sẽ đi lên khe 45 khi cắt về 90 thì lưỡi đưa lên khe 40 đấy thì như thế thì khi cắt ra thì là không may là nếu mà không chuyển góc chuẩn ấy thì là đôi khi lưỡi sẽ cắt vào bàn luôn thì cái độ chính xác của nó không cao mà nó rất là dễ nguy hiểm hỏng hóc còn thằng này thì là nó nó tuyệt đối an toàn luôn anh em ví dụ không may mà đang cắt mà động vào không may chuyển góc mà có thể là nó vẫn chuẩn cho anh em và nó không ảnh hưởng gì tới hệ thống máy cả đấy và hệ thống máy này thì anh em xem này hệ thống bít tông kẹp phôi của nó rất là chắc chắn luôn đấy hệ thống máy có 5 bít tông kẹp phôi ba bít tông kẹp ở trên xuống hai bít tông kẹp ngang rất là khỏe có thể cắt được hai ba thanh liền đấy hệ thống giá đỡ nhôm thì rất hiện đại luôn đấy đấy và ngoài ra thằng này thì nó có hệ thống là lấy kích thước này đấy đều kính núp hết đấy thước ốp nhôm này đấy và đều có chế độ hãm hơi anh em muốn cắt kích thước là 1m3 thì có thể kéo đúng 1m3 chúng ta ấn nút hãm hơi thôi đấy tự động là nó sẽ hãm lại cho anh em đấy, anh em sẽ đưa cây nhôm kịch vào đây thôi là là cắt đấy chúng ta muốn cắt kích thước khác lại mở hãm hơi lên là di chuyển đấy đúng vị trí chúng ta muốn cắt rồi chúng ta lại ấn lại đấy thao tác nó rất là tiện thì một trong những cái máy là được rất nhiều anh em trong nghề nhung kính tin dùng đấy hệ thống là bàn điều khiển đây tất cả đều được chuyển hóa bằng tiếng Việt hết ờ, đây là dòng hàng sản phẩm FASTER một trong thương hiệu máy nhôm bán chạy nhất thị trường đấy. và hệ thống điện của nó thì cực kỳ là an toàn luôn đấy rất là an toàn đấy. hệ thống điện của hãng Dynasty của Nhật đấy. hệ thống chống đổ pha rồi hệ thống bộ đổi nguồn 24V Đấy, cực kỳ là an toàn tất cả hệ thống điện motor chúng cho bên chúng tôi cam kết cho anh em là 100% bằng đồng luôn Đấy là hệ thống đường sau máy đây Máy đây thì là có hệ thống là trục dẫn hướng dây vuông Nó có thêm cái hệ thống bơm dầu vào đường dây Giúp cho hệ thống đường dây là nó trơn hơn rất là nhiều Rồi hỗ trợ bít tông dầu đẩy lưỡi Có hai bít tông đẩy lưỡi Đấy, hệ thống máy đây cốc nọc khí để nọc bỏ tất cả những bụi bẩn hơi nước đi đảm bảo cho an toàn hệ thống bít tông hoạt động lâu dài Đấy. siêu phẩm máy cắt nhôm một đầu rất là tiện lợi cho anh em đấy anh em nào nó có nhu cầu xin hãy liên hệ ngay với hotline ở phía bên trên màn hình xin cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video